trong video ngày 2 tháng 1 năm 2022, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhijit Anand đã dự đoán thời gian loại biến thể mới xuất hiện và tình hình dịch bệnh trong những tháng tiếp theo, qua đó giúp nhiều người hơn có được cái nhìn chân thực để chuẩn bị cho những điều sắp xảy ra trong tương lai. Mở đầu video, Anand đề cập đến loại biến thể mới nhất hiện nay. Cậu nói, nó đã tạo ra rất nhiều nỗi sợ hãi cho người dân trên toàn thế giới này. Biến thể Omicron được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. Mà ngày 24 tháng 11 năm 2021 trùng hợp cũng là thời gian sau một đi vào khu vực của chòm sao Bảo Bình. Cậu cho biết, từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 là khoảng thời gian rất tiêu cực Đồng thời trong video lần trước tôi cũng đã giải thích rằng bắt đầu từ tuần thứ hai của tháng 12 năm 2021, chúng ta có khả năng sẽ thấy một làn sóng lớn hơn và điều đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Đến tháng 5 năm 2022 mới yên bình nhưng không phải là kết thúc. Cụ thể, cậu bé cho biết, việc kinh doanh của các doanh nghiệp, cuộc sống bình thường của người dân sẽ bị trì hoãn ở mức độ lớn. 4 tháng tiếp theo sẽ là khoảng thời gian rất nguy hiểm. Cũng có thể nói là năm tháng vì ảnh hưởng này sẽ không ngay lập tức chấm dứt nổ, sẽ từ từ biến mất sau tháng 5 năm 2022. Anand nói thêm, trong khoảng thời gian này sẽ có nhiều người bị nhiễm bệnh hơn, vấn đề kinh tế, chính trị, thiên tai nhân họa và những tai họa tiềm ẩn khác cũng có thể phát sinh, nó diễn ra rất mạnh mẽ. Cậu nhấn mạnh, sau tháng 5 năm 2022, chúng ta có thể thấy một sự chậm lại và có dấu hiệu phục hồi đặc biệt là nền kinh tế nhưng tôi không có ý nói rằng điều này là phần cuối của câu chuyện biến thể. Nếu như 100% người dân trên thế giới được tiêm chủng thì sẽ có tin tức về các loại biến thể mới xuất hiện. Nói về thời gian chủng biến thể mới xuất hiện, cậu cho biết, biến thể mới sẽ xuất hiện vào tháng 4 năm 2023 nhưng chúng ta không cần lo lắng quá nhiều vì ảnh hưởng của Covid-19 sẽ nhanh chóng bắt đầu giảm. Anand nói cậu đã thấy những dấu hiệu phục hồi vô hình đã bắt đầu nhưng trong khoảng thời gian ngắn hạn chắc chắn là nguy hiểm. Tỷ lệ tiêm chủng càng cao số người nhiễm bệnh càng nhiều. Trong video lần này, Anand nhắc lại cảnh báo của cậu về sự phục hồi vô hình của COVID-19 bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 năm 2021. Đồng thời cậu nói rằng thực tế để chứng minh biến thể Omicron là một dấu hiệu tốt vì số ca nhiễm tăng nhanh nhưng tỷ lệ tử vong vì loại biến thể này rất thấp. Cậu nói, bắt đầu vào tuần thứ hai của tháng 12 một làn sóng dịch bệnh mới đã bắt đầu ở các quốc gia châu Âu và nhiều quốc gia khác khác trên thế giới. Số người nhiễm đạt mức kỷ lục và nó rơi vào những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao. Vì vậy về cơ bản nó là nguy hiểm trong ngắn hạn và lợi ích trong dài hạn. Chúng ta sẽ thấy sự tàn phá của biến thể Omicron mở rộng về số lượng nhưng không giết nhiều người, đồng thời những khu vực được tiêm chủng cao sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bạn sẽ thấy điều này áp dụng cho hầu hết các quốc gia bao gồm cả Ấn Độ và đặc biệt là những người rất kỳ vọng về chương trình tiêm chủng của họ. Ngoài ra, các nước châu Âu cũng đang trải qua một tình huống tương tự như Israel. Cụ thể, Israel triển khai cho toàn dân tiêm liều vaccine thứ tư, nhưng bệnh dịch không thuyên giảm mà ngược lại đất nước này phải đối mặt với một nguy cơ thảm họa khác khi có nhiều người bị phát hiện nhiễm bệnh kép tức là vừa mắc Covid-19 vừa bị cảm cúm mùa cùng lúc. Anand nói, họ đã đặt cho triệu chứng này bằng những cái tên mới, kỳ lạ. Và những khu vực này chắc chắn sẽ phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Thông qua video này, Tâm linh cuộc sống hy vọng mọi người sẽ sáng suốt trong khi đối diện với dịch bệnh. Tiên tri là để cho mọi người tham khảo, nhằm giúp mọi người có sự chuẩn bị, không hoang mang trước diễn biến của dịch bệnh. Điều cuối cùng tâm linh cuộc sống muốn gửi đến với tất cả mọi người là Hãy tin tâm vào thần